Hello, xin chào quý vị và các bạn. À, trong buổi tối hôm nay à, tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là cái quy trình à, tích lũy của một cổ phiếu nó sẽ diễn ra như nào. À, có lẽ thì à, nếu chúng ta khảo sát trên thị trường thì có thể khoảng độ 80%, 80% hoặc là trên 80% các nhà đầu tư gần như là không biết thế nào là tích lũy hoặc là họ phân tích tích lũy nó gì à, nó không đúng bởi vì chúng ta chẳng hiểu là cổ phiếu nó tích lũy như nào không nắm rõ được cái bản chất à, cổ phiếu đang tích lũy thậm chí là cổ phiếu đang phân phối hoặc là đang gì à, đi ngang họ cũng nói là tích lũy nên chính vì vậy thì việc mà không ờ, nắm được cái cổ phiếu nó đang tích lũy hoặc là à, không hiểu rõ bản chất cổ phiếu nó tích lũy hay là đang phân phối nên dẫn đến là chúng ta cứ mua chúng ta bắt đáy hoặc là chúng ta có thể tham gia vào cổ phiếu có thể ba bốn tháng có thể một vài năm nó không lên được và chúng ta cứ bảo rằng chúng ta mua cổ phiếu ở trong trạng thái tích lũy ở đây là một cái những cái vị trong những chương trình đào tạo về VSA thực chiến dành cho các nhà đầu tư mới bắt đầu Dũng mong rằng là ở trong video này các bạn sẽ học được rất nhiều những cái gì ạ à, giá trị trong đặc biệt là những cái lý thuyết trực chiến trong à, VSA đầu tiên à, Dũng rất là ấn tượng và rất là thích thú khi mà nghe một câu nói này của uh, <clears throat> ngài Guillermo đó là mặc cho những khoản lỗ chạy dài đó là chính là sai lầm nghiêm trọng nhất của tất cả các nhà đầu tư thế thì phần lớn chúng ta thấy là khi mà chúng ta mua cổ phiếu đúng không ạ cổ phiếu giảm cổ phiếu giảm hoặc là uh, chúng ta bị thua lỗ thì chúng ta gì ạ à? chúng ta lại tiếp tục mua vào tiếp tục trung bình giá xuống tiếp tục uh, mua thêm nhiều cổ phiếu và khi chúng ta mua thêm nhiều cổ phiếu thì điều gì diễn ra cái điều đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu chúng ta không những là nó không lên mà nó lại tiếp tục đi xuống và nó làm cho gì ạ chúng ta ngày càng mệt mỏi nó ngày càng gì ạ à, cảm giác rất là khó chịu và chúng ta không biết bắt đầu từ đâu nên chính vì vậy thì việc để cho chúng ta biết rằng là cổ phiếu nó đang tích lũy và khi nào nó lên ạ à. và hôm nay chúng ta sẽ nói về cái mô hình tích lũy cổ phiếu và khi chúng ta nắm rõ được cái mô hình tích lũy cổ phiếu thì có thể trong ờ, một vài phần tiếp theo Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn những cái mô hình như là mô hình tách tay cầm nó vận động ra sao mô hình gì ạ à? vai đầu vai ngược mô hình về à, biên độ thu hẹp hoặc là nhiều mô hình khác như mô hình hay đáy mô hình gì ạ à? ở đây chúng ta gọi là mô hình à, phẳng tất cả những mô hình đó nó đều dựa trên cái nguyên lý căn bản của Việt Nam và phần lớn là khi mà chúng ta à, phân tích ngoài kia rất nhiều số đông Dũng không nói là tất cả nhưng có lẽ khoảng 7 đến 80 phần trăm khi mà nói về cái mô hình về gì ạ à, tách tay cầm của Guillaume thì họ chả hiểu gì cả họ vẫn cứ vẽ và cứ vẽ thôi nhưng với những cái chương trình mà chúng ta được học như này thì Dũng tin chắc là chúng ta sẽ gì ạ à, hiểu rõ hơn về gì ạ à, cái mô hình tích lũy à, các bạn sẽ thấy là trong thời gian vừa qua Dũng chia sẻ chúng ta rất nhiều các cái gì ạ à, cái nền tảng về cổ phiếu nhưng uh, chúng ta lại phải quay trở lại cái biểu đồ ban đầu tại vì đây là một, một biểu đồ sơ khai nhất để chúng ta có thể hiểu rõ à, thế nào là tích lũy à, tích lũy là như thế này các bạn hiểu đơn giản đây là một cái mô hình căn bản đầu tiên đó là khi mà cổ phiếu bắt đầu nó tạo ra một cái vùng hỗ trợ đầu tiên ở trên cái vùng này thì thường á, nếu mà cổ phiếu không được thu gom thì nó tiếp tục giảm tiếp giảm tiếp giảm tiếp và giảm nữa sâu tuy nhiên thì vì cái vùng này là vùng giá nó rẻ nên bắt đầu đã có một lượng lớn các nhà đầu tư tổ chức hoặc là các nhà đầu tư có lượng tiền lớn họ tham gia vào với khối lượng lớn và bắt đầu cổ phiếu bắt đầu tăng tuy nhiên thì à, vì là cái lượng cung ở lúc này nó vẫn còn nhiều nên họ sẽ không vội gì phải kéo lên và họ tiếp tục đạp xuống để bán ra và trong quá trình đạp xuống để làm cho cổ phiếu giá rẻ làm cho cổ phiếu giá thấp hơn và lúc này thì à, cổ phiếu sẽ giảm một cách nhanh chóng như khối lượng thì thường là ít hơn ở vùng này và cổ phiếu sẽ giảm tiếp và ở đây chúng ta gọi là quá trình à, kiểm tra cung các bạn hiểu sau khi kiểm kê cung thì chúng ta thấy là họ sẽ thấy rằng là lượng cung ở đây nó vẫn còn lớn tức là nhiều người vẫn còn tham gia vào nên họ lại tiếp tục kéo lên và khi họ kéo lên thì à, lại tiếp tục khối lượng lớn nhưng họ sẽ thấy rằng là đã có một lượng cung tiếp tục bán ra và họ đến tiếp tục bán ra với lượng nhỏ và cái quá trình này tiếp tục diễn ra và sau khi quá trình này tiếp tục diễn ra thì các bạn biết rằng là nó sẽ có những cái giai đoạn ở đây chúng ta giai đoạn rũ bỏ toàn bộ uh, toàn bộ hay là chúng ta gọi là bị gãy chen hay chúng ta có thể gọi là sách ao ở trên cái vùng này hoặc là trong vết A tí nữa chúng ta sẽ học đó là quá trình pin quá trình rũ bỏ quá trình gì ạ à? à, khiến cho các nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ phải bán ra tất ở ở cái vùng này và khi họ bán ra Ờ, hết cái cổ phiếu thì bắt đầu thị trường bắt đầu đi lên Đó là một cái mô hình căn bản về quá trình tích lũy bao nhiêu các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán á thì thường là chúng ta nắm giữ cổ phiếu rất là lâu dài nhưng sau đó cổ phiếu gì ạ à, chúng ta bán ra xong thì cổ phiếu lên rất mạnh bởi vì lúc đó cổ phiếu đã bị rũ bỏ ở đây ạ đã bị rũ bỏ ở đây và chúng ta sẽ gì ạ à, gần như là thoát ra khỏi cổ phiếu và lúc đấy cổ phiếu lên mạnh nên việc rũ bỏ cổ phiếu là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng của các big boy họ đã bán cho bán cổ phiếu chúng ta trước khi cổ phiếu có thể tăng nhưng có lẽ là hôm nay chúng ta bắt đầu à, động chạm đến những lý thuyết căn bản của VNA à, Dũng tin rằng là đây là lý thuyết mà gì ạ à, chúng ta cần phải biết và tất cả các nhà đầu tư phân tích kỹ thuật chúng ta phải biết nếu chúng ta chưa biết về VNA thực sự là chúng ta chưa biết gì ạ à, thế nào là gọi là phân tích kỹ thuật và nếu chúng ta chưa biết về SA thì coi như chúng ta chưa đầu tư chứng khoán bởi vì trong đầu tư chứng khoán nó gì ạ à, tất cả những nhà đầu tư như thiên tài chứng khoán từ Liam Moore đúng không ạ từ Quick Off và sau này có những nhà đầu tư huyền thoại như là Davat như là William O'Neill gì ạ à, Mac Mini hoặc những học trò của Mac Mini tất cả những cái cuốn sách như là kiếm được 18.000% trong thời gian ngắn thì tất cả lý thuyết này đều là lý thuyết sử dụng VSA nên chính vì vậy thì chúng ta sẽ gì ạ à, hãy quan sát ở đây xem là cái việc mà Dũng phân tích VSA của DVD nó khác hẳn so với những cái phân tích khác hay không thì chúng ta hãy theo dõi thật kỹ ở trong những video tiếp theo cũng như là trong video này hãy xem tất cả hết toàn bộ video để chúng ta hiểu rõ hơn về VSA nó vận động ra sao à, một số bạn thì có hỏi là cổ phiếu nó vận động như nào nhưng bây giờ chúng ta cần phải nắm rõ được VSA nó vận động như nào thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta đang phân tích nó sai đúng trước hết chúng ta đang nói về một cái quá trình tích lũy ở trên uh, quá trình tạo đáy thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở một cái trình tạo đáy thế thì đầu tiên chúng ta nhìn về một cái tổng thể của một cái quá trình tích lũy tạo đáy của một cổ phiếu nó gồm gì ạ à? có gồm rất nhiều pha chúng ta gọi là cái pha A ở pha A thì chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ phân tích từng cái giai đoạn pha A nó có đặc điểm gì thứ hai là pha B à, pha B thì uh, ở đây là một pha mà chúng ta gọi là ở một cái giai đoạn tích lũy đúng không một cái giai đoạn tích lũy khá là là là rõ ràng và nó sẽ có quá trình test cung và quá trình pha C là cái một cái pha đó là nó sẽ rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư yếu vía ở trên cái pha C này và sau khi rũ bỏ toàn bộ uh, nhà đầu tư yếu vía ở pha C này thì cổ phiếu bắt đầu bước vào pha D là bắt đầu chúng ta có thể tham gia vào và sau khi bước vào pha D này thì cổ phiếu bắt đầu tăng rất là mạnh vậy thường thì bạn mua ở đâu ạ thì đa phần chúng ta sẽ có một cái gì ạ một cái tư duy đó là chúng ta làm gì ạ đó là chúng ta mua cổ phiếu ở trong cái pha A này vậy ở đặc điểm ở pha A này thì chúng ta sẽ có một cái số đặc điểm như sau ạ một là cổ phiếu nó cứ tiếp tục giảm mỗi một quá trình giảm thì nó thì nó là chen xuống mà thì nó lại có những cái đợt hồi phục và những cái đợt hồi phục này thường là khối lượng thấp các bạn nhớ nhỉ? thường là khối lượng thấp sau khi nó hồi phục xong nó lại tiếp tục giảm và có thể nó tích lại tiếp tục tái lũy và nó tiếp tục giảm và trong quá trình giảm mạnh thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy là nhà đầu tư gì ạ cứ mua là lỗ cứ mua là lỗ cứ mua là lỗ và chúng ta thấy là trên thị trường á, nếu các bạn thấy rằng là phần lớn các chuyên gia về đầu tư chứng khoán thì họ sẽ nói rằng là mua cổ phiếu này giá rẻ lắm mua cổ phiếu này giá tốt lắm và mua cổ phiếu này giá hời lắm mà chúng ta càng mua thì càng bị lỗ càng mua lại càng bị lỗ và chúng ta thấy là đến lúc mà chúng ta gì ạ đặc biệt là chúng ta sử dụng margin một cách thái quá thì chúng ta có thể bị cháy tài khoản nên ở đây chúng ta thấy là ở pha A này là cái pha mà chúng ta thấy là cổ phiếu nó gì ạ nó cứ rơi rơi mà chúng ta không biết được nhưng trước khi mà nó gì ạ à, bắt đầu đến một gì ạ à, giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn để trước khi uh, cổ phiếu dừng rơi thì chúng ta thấy là có một cái gì ạ à, một cái điểm một cái đợt mà chúng ta thấy là gọi là à, có vùng kháng cự rất là mạnh kháng cự là gì ạ à? nó có một lượng lớn nhà đầu tư mua ở đây các bạn nhé bắt đầu có một lượng lớn dòng tiền bắt đầu tham gia ở đây chúng ta gọi là S, à, PS à, Dũng sẽ nói về tiếng Việt để cho ta ờ, lấy những cái điểm này tại vì trong VSA có thể là nó sẽ có rất nhiều cái gì ạ à, cái từ khóa khác nhau có rất nhiều cái gì ạ à, những ngôn ngữ ngữ nên Dũng sẽ chỉ nói là PS là một cái vùng hỗ trợ đầu tiên hỗ trợ ở, ở chỗ đây thì hiểu đơn giản đó là gì ạ đã có dòng tiền lớn của các nhà tạo lập chúng ta sẽ thấy là khối lượng ở đây bắt đầu tăng rất mạnh và bắt đầu cổ phiếu bắt đầu có những đợt kéo lên nhưng ở đây đặc điểm ở đây các bạn nhớ là đây là khối lượng nha khối lượng bắt đầu có dòng tiền lớn tham gia vào với khối lượng dòng tiền lớn tham gia vào thì lúc này trên thị trường uh, chứng khoán ở lúc này thì chúng ta sẽ thấy là có một cái điều đó là diễn ra đó là gì ạ lúc này thì có sẽ có rất nhiều các nhà đầu tư bắt đầu tham gia mua ở đây họ sẽ tham gia ở đây bởi vì chúng ta thấy là dòng tiền lớn họ đã mua vào nhưng thực tế gì ạ lúc này big boy gì ạ khi họ tham gia ở đây thì chúng ta thấy là bắt đầu nó diễn ra một cái trò chơi rất là nguy hiểm đó là sự cổ phiếu sẽ có những đợt giảm san giảm san ở đây và khi mà cổ phiếu bắt đầu nó giảm san như vậy á thì bắt đầu trên thị trường người ta thấy rằng là tất cả những chuyên gia tất cả những nhà đầu tư thấy rằng là thị trường vẫn đầu tiếp tục đi xuống và họ sẽ đánh giá là thị trường có thể phá vỡ tất cả những vùng nọ kia à, tại sao như vậy ở giai đoạn đầu thì họ lạc quan và bảo chúng ta bắt đáy ở giai đoạn tiếp theo họ cũng bảo là chúng ta bắt đáy và đến giai đoạn này thì cái việc mà gì ạ à, chúng ta họ cũng bảo chúng ta bắt đáy nhưng cái việc mà có lượng tiền lớn ở đây tham gia vào thì nhà đầu tư tổ chức các big boy họ sẽ không dừng ở đây họ sẽ tiếp tục đạp cho chúng ta gì ạ à, đến mức là giảm sàn đây thì các bạn có nhớ là một vài lần cổ phiếu giảm sàn đây dũng bảo là thị trường bắt đầu tạo đáy rồi thì một số gì ạ à, một số các bạn sẽ bảo là ô cái thằng dũng dvd kia à, tại sao bây giờ bao nhiêu người bị thua lỗ rồi mà mẹ bảo chưa bắt đáy à, các bạn cứ được xem những cái comment nó rất là thú vị đó là gì ạ họ bắt đầu vào họ chửi đó là à, tôi đã bị thua lỗ rất là nặng rồi mà tại sao lại bảo bắt đáy lúc này trong khi đó gì ạ vì bởi vì họ đã bắt đáy quá sớm họ bắt đáy ở trên vùng này nhưng tuy nhiên các bạn thấy là quá trình đạp rất là mạnh ở đây giảm rất là mạnh ở đây và chúng ta gọi là những cái đợt giảm sàn thì khi giảm sàn thì chúng ta thấy điều gì diễn ra bắt đầu chúng ta thấy là nó sẽ xuất hiện một cái gì ạ cái vùng chúng ta là SC SC ở đây chúng ta hiểu đó là vùng quá bán đúng không cái vùng khi mà nó xuất hiện vùng quá bán thì bắt đầu nó có một lực lượng ờ, dòng tiền lớn tham gia tức là ở đây chúng ta bao nhiêu bạn đã thấy rằng là ở cái vùng SC này này chúng ta thấy là những cái phiên giảm sàn giảm sàn giảm sàn giảm sàn và chúng ta cảm giác mệt mỏi và ngày nào chúng ta cũng bán cổ phiếu ở mức sàn mà không bán được sau đó một đầu phiên chúng ta thấy là giảm sàn rất là căng và chỉ gần gần cuối phiên chúng ta thấy một lượng tiền lớn tham gia đổ đổ vào và kéo cổ phiếu kéo thị trường chung từ sàn có thể lên tăng rất mạnh và anh chị em đã nhìn thấy kịch bản này có thể comment số 1 đúng không ạ tức là từ cái đợt mà đang giảm sàn giảm sàn giảm sàn thì bắt đầu chúng ta thấy không là cả đầu phiên nó vẫn cứ sàn sàn liên tục sau đó nó có đợt kéo lên rất mạnh và đặc biệt là cuối phiên nó kéo lên rất mạnh ở vùng này nếu chúng ta đã nhìn thấy điều này thì có thể comment số 1 đúng không ạ hãy comment số 1 nếu các bạn hiểu rõ cái điều này hiểu rõ về tâm lý chúng ta hiểu rõ về cái thị trường nó vận động giảm lý do gì ạ à? họ làm cái điều này bởi vì họ phải ép cho toàn bộ các nhà đầu tư yếu vía ép cho toàn bộ các nhà đầu tư gì ạ à? muốn nắm giữ cổ phiếu phải gì ạ à? thoát ra hết và những nhà đầu tư bắt đáy là những nhà đầu tư khốn khổ bởi vì cứ mua là lỗ mua là lỗ và đến lúc này họ phải ép ra bán hết đấy là cái đầu tiên đó là pha A và sau khi pha A bắt đầu đó gì ạ à? sau khi một cái quá trình ép như này thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái quá trình hồi phục à có một hồi phục rất là nhanh tức là cổ phiếu bắt đầu tăng rất là mạnh mọi thứ bắt đầu tăng rất mạnh thậm chí nó hồi phục không có khối lượng nếu ai nhìn thấy là tất cả cái đợt hồi phục này thường nó không có khối lượng có thể comment cho dũng số 2 đúng không ạ tức là sau khi nó giảm san giảm san liên tục và đã có một lượng tiền lớn tham gia thực ra chúng ta có hai dòng tiền lớn đó là dòng tiền đầu tiên đó là sp sau đó cái sp này nó không những là không gì ạ à, Ờ, kéo lên mà nó đập giảm san lên một lần nữa và nó kéo chúng ta gần như chúng ta cảm giác là rất là mệt mỏi sau khi chúng ta thấy rằng là không còn cái gì để bán nữa bằng bán bằng mọi giá hoảng loạn thì bắt đầu nó sẽ tăng rất là nhanh và chúng ta gọi là một quá trình tăng thì khi quá trình này tăng rồi á thì các bạn biết rằng là nếu các bạn đã ai đã đọc cuốn sách làm giàu qua chứng khoán của Gionel thực tế là ở trong cuốn sách làm giàu của chứng khoán Gionel thì ông chỉ có gì ạ à, làm được một phần rất là nhỏ trong VSA đấy ạ Dũng không nói rằng là có thể ông giấu nghề hay là ông làm gì thì thường sau khi chúng ta gọi là cái SC này chúng ta gọi là phiên bùng nổ đầu tiên phiên bùng nổ đầu tiên hay là chúng ta là phiên thứ nhất ạ à? phiên thứ nhất khi phiên thứ nhất là chúng ta gọi nhất thì thị trường bắt đầu nó tăng rất là mạnh khi thị trường bắt đầu tăng rất mạnh thì thường cổ phiếu nó sẽ không tăng nhanh và chúng ta đã đặt ra câu hỏi là quá trình tăng như này tăng hồi phục như này thường là khối khối lượng nó không quá lớn và chúng ta gọi là cái vùng này là vùng gì ạ à? AR AR đó là một có gì là một cái ngưỡng cản đầu tiên bởi vì sao ạ à? chúng ta sẽ thấy là nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây rất là lớn với khối lượng lớn ở đây họ gì ạ à? vì cái lượng thua lỗ này họ phải gì ạ à? họ kẹt ở đây họ khi mà cái quá trình kẹt ở đây họ thua lỗ rất là nặng khi mà cổ phiếu giảm thì họ khi quá trình hồi như này họ có xu hướng bán ra họ có xu hướng bán ra nên ở đây chúng ta gọi là có một cái vùng là vùng kháng cự đúng không ạ vùng kháng cự rất là mạnh ở phía trên này thế thì khi mà có vùng kháng cự ở mạnh ở phía trên này thì chúng ta sẽ gì ạ ở trong phần này đây là một cái gì tổng quan về VSA nên chúng ta sẽ thấy là bắt đầu nó sẽ có quá trình rũ bỏ quá trình rũ bỏ này ạ tức là sau khi gặp vùng kháng cự thì nó có rũ bỏ à, chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao nó lại có một cái vùng kháng cự ở đây cái điều đầu tiên nó là gì ạ à, một lượng lớn đang bị kẹt tức bị thu lỗ ở đây họ bán ra một lượng lớn người ta có thể bắt đáy một phần ở đây họ cũng bán ra bởi vì họ chốt một cái phần lợi nhuận nên chúng ta thấy là áp lực bán ở đây rất là lớn và bản thân các nhà tạo lập các big boy họ cũng biết rằng là cái điều này nên họ lên đến đây là họ bắt đầu bán nó ra bán ra để làm gì ạ theo các bạn bán ra làm gì ạ mục đích bán ra để làm gì ạ để cổ phiếu nó không lên quá cao và họ còn thu được nhiều cổ phiếu hơn bởi vì nhà đầu tư cổ tổ chức họ muốn mua được nhiều cổ phiếu hơn sẽ có một số bạn sẽ hỏi rằng là thế thì có những cái cổ phiếu ở trong đoạn này họ tăng ngay tức là sau khi mà chúng ta nếu bình thường một vài cổ phiếu ở trong giai đoạn này ở cái vùng này này giữa cái vùng mà ở à, pha A này, chuyển sang cái b này thì nó sẽ hình thành một cái mẫu hình đó là vai đầu vai khi mà nó hình thành mẫu hình vai đầu vai thì theo các bạn là cổ phiếu nó sẽ tạo ra gì ạ nó tăng nhanh hay là tăng chậm đó là lướt sóng hay là không lướt sóng ạ à? bao nhiêu bạn có thể comment cho dũng ạ à? nếu giả sử nếu mà cái quá trình nó hồi phục này mà cổ phiếu nó lại tích lũy ở trên một cái vai ở cái vùng bên phải này cái vai bên phải tức là nó có quá trình test kiểm tra cung ở cái vùng bên phải ngắn thế này thì theo các bạn cổ phiếu này nếu trong hợp nó tăng nó tăng ngắn hay là tăng dài đó chúng ta nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta nên đầu tư dài hạn hay trung hạn hay là ngắn hạn tại vì cái này đấy là những bí mật và Dũng tin chắc là không ai có thể chia sẻ cho các bạn biết cái bí mật này nên nếu các bạn nào có thì các bạn phải comment cho Dũng ạ tại vì tất cả cái này là cái mà chúng ta cần phải sử dụng tư duy tư duy chứ không phải là chúng ta cố gắng sử dụng gì nên ở đây chúng ta gọi là dùng ngắn hạn các bạn nha dùng ngắn hạn bởi vì ờ, nó tích lũy ngắn như này thì nó hồi phục theo hình tam giác đó là mô hình vai đầu vai ngược tức là đây là một cái viên vai sau đó nó, nó rũ bỏ và nó tạo ra buôn file ngược nên chúng ta gọi là lướt sóng đấy là cái trường hợp chúng ta lướt sóng nên ở đây chúng ta thấy là nếu cổ phiếu mà nó tích lũy ngắn ở đây mà nó tạo ra cái biên vai thì chúng ta có duy nhất là chiến lược đầu tư lướt sóng đúng không các bạn có hiểu chưa rất là tuyệt vời ạ à. rất nhiều các bạn đã comment à, ngắn hạn lướt sóng đúng không kiếm hai ba mươi phần trăm để chúng ta lướt sóng thế thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu cổ phiếu bắt đầu nó gì ạ à? nó tiếp tục gì ạ à? tiếp tục kéo lên để rũ bỏ hay là cái vùng này những cái vùng rũ bỏ như này quá trình rũ bỏ này chúng ta gọi là test cung vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta thế nào lại test cung test cung để kiểm tra xem là cung còn nhiều hay ít nhà đầu tư tổ chức họ sẽ không thể biết rằng là cái nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ họ còn hung hãn hay không họ còn bán cổ phiếu hay không nên mỗi một quá trình kéo giảm xuống họ sẽ đo lượng cái lượng cung giống như ban nãy chúng ta đã thấy là họ sẽ đo lường lượng cung ở đây nếu lượng cung mà nhỏ dần thì họ sẽ thấy là là đã có một lượng lớn các nhà đầu tư tổ chức bán ra nhưng nếu mà lượng cung lớn ở đây dần lên ạ à, nếu cho theo các bạn là nếu lượng cung ở đây nó lớn dần lên thì điều gì diễn ra lượng cung lớn dần lên thì điều gì diễn ra nếu lượng cung bắt đầu tăng lên thì điều gì diễn ra với các bạn biết rằng là nếu bây giờ người ta bán nhiều cổ phiếu ra ở đây nếu trong trường hợp nó gặp cái vùng hỗ trợ ở vùng dưới này, này chúng ta đây là vùng hỗ trợ đúng không S, SC này chúng ta đã có một lượng cầu tham gia vào rất là lớn ở vùng này nên bây giờ cổ phiếu nó về cái vùng gì ạ vùng cái vùng hỗ trợ này mà lượng cung lớn ra theo cả nhà nếu lượng cung lớn lên cái lượng cung tức là cái lượng bán ra nó càng lớn lên càng lớn lên thì điều gì diễn ra lúc này cổ phiếu giảm tiếp nên ở đây chúng ta gì ạ không có cái gì vội vàng để chúng ta mua ở vùng này không có gì vội vàng để mua này và đây thì chúng ta sẽ kiểm tra test cùng và những quá trình test cung này nó sẽ diễn ra một cái quá trình dài hơi tức là ở trong pha B này có thể một vài cổ phiếu nó có thể mất hàng vài tuần thậm chí là mất vài tháng nên tùy thuộc vào gì ạ cái cổ phiếu đó nó thuộc dạng blue chip hay là cổ phiếu đó nó thuộc gì ạ midcap hoặc là cổ phiếu đó nó đang tích lũy để tạo ra siêu cổ phiếu các bạn nhé siêu cổ phiếu là gì ạ ở đây nó có một quy luật là lượng đủ chất đổi lượng đủ chất đổi tức là nếu cổ phiếu tích lũy ngắn thì ờ, cổ phiếu sẽ gì ạ nó sẽ gì ạ nó lên rất là ngắn bởi vì có một lượng lớn cổ phiếu được tích lũy còn nếu cổ phiếu tích lũy dài thì cổ phiếu sẽ lên dài nên ở đây chúng ta là mỗi quá trình ờ, tích lũy ở đây nếu khối lượng nhỏ thì cổ phiếu lại tiếp tục nó kéo lên cái vùng kháng cự phía trên này đúng không chúng ta lại tiếp tục nó kéo lên vùng người kháng cự và nó có những cái gì ạ à? nó có cái quá trình rũ rất là nhiều lần quá trình tích lũy nhiều rũ lần nhiều lần ở mục đích tích lũy hay là mũ lịch rũ ở đây đó là gì ạ để làm gì ạ để gom được nhiều cổ phiếu hơn để gom được rất nhiều cổ phiếu hơn và làm cho các nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ gì ạ họ phải bán ra nên có một câu nói mà chúng ta cần hiểu đơn giản đó là khi khi nào ạ khi mọi người sợ hãi thì tất cả mọi người đều sợ hãi chúng ta làm gì ạ thì chúng ta hãy xem là chúng ta cần phải mua vào nhưng ở đây mua vào chúng ta cần phải sử dụng tư duy chứ không phải mua vào theo một cách gì ạ à? à, theo cái kiểu như là cứ nghe là mọi người sợ hãi mua vào thế ở đây chúng ta có hiểu rằng là mỗi quá trình test này này mỗi quá trình test này này mà bắt đầu chúng ta thấy là mọi người sợ hãi thì chúng ta bắt đầu thấy rằng là chúng ta kiểm tra xem lượng cung ở đây nó có nhiều hay khi nếu lượng cung ở đây nó nhỏ những cái lượng cung test cung này nó nhỏ thì chúng ta thấy là cơ hội sắp đến với chúng ta rồi thường thì bắt đầu sau khi những quá trình test cung này thì cổ phiếu bắt đầu nó đi lên phía trên này và nó lại gặp cái vùng kháng cự ở phía trên à, tại vì những nhiều lần nhiều lần cứ mỗi lần đi lên này thì đã có một lượng nhà đầu tư bị kẹt ở đây đúng không một lượng lớn kẹt ở đây một lượng lớn kẹt ở đây một lượng lớn kẹt ở đây và những cái người bắt đáy ở đây họ bắt đầu có xu hướng là gì ạ họ có xu hướng bán ra nên ở đây chúng ta sẽ hiểu một cái khái niệm đó là test cung test ở đây đó là kiểm tra cung nếu cung ở những vùng này nhỏ nó chứng tỏ là cổ phiếu đang được thu gom rất là tốt còn nếu cung ở vùng này nó lớn thì thường là gì ạ à? cổ phiếu này đang được phân phối mà khi phân phối tức là cái tổ chức khác hay nhóm nhà đầu tư khác họ đang phân phối ra mà chúng ta lại mua vào vì giá nó rẻ thì chúng ta sẽ trở thành những gì ạ à? con cừu đúng không con cừu sẽ bị vặt lông bởi vì chúng ta không biết cổ phiếu nó vận động sao à, vậy à, sau khi nó đến cái quá trình tích lũy này Ờ, các bạn bao nhiêu bạn nhìn thấy là cái quá trình tích lũy ở cái vùng 6 này này nó đẹp vô cùng chúng ta đã nó siết chặt và ai nếu chúng ta gọi là chúng ta đầu tư theo Quionel theo Mac Mini hoặc là một số cái trường phái thái khác thì chúng ta thấy là đây là cơ hội chuẩn bị mua vào ạ à. các bạn chúng ta thấy đây đây là cơ hội để chuẩn bị mua vào ai đã từ từ đấy là nếu cổ phiếu bắt đầu siết chặt biến động nhỏ thu hẹp thì chúng ta lại cơ hội mua vào nếu chúng ta có chúng ta comment số 4 đi ạ chúng ta hãy thả lỏng đi ạ hãy gì bình thường thì chúng ta thấy là cổ phiếu đang siết chặt đúng không đang siết chặt đang biên độ thu hẹp thì chúng ta có một xu hướng là mua trước hoặc là chúng ta khôn vặt chúng ta nắm giữ cổ phiếu ở trước bởi vì à, theo lý thuyết là gì ạ cổ phiếu siết chặt cổ phiếu đang gì ạ biến độ thu hẹp thì chúng ta phải mua vào đúng không ạ có phải đúng không ạ ở đây cái điều này nó không có đúng sai dung mong muốn là chúng ta học và chúng ta học thì chúng ta phải trải nghiệm chúng ta phải cần phải tương tác để chúng ta học được bài học chứ còn đúng không ạ chúng ta cần phải học bài học ở đây ạ khi mà chúng ta nhận được bài học này thì cái điều gì diễn ra thị trường nó không phải giống như chúng ta big boy thì họ chơi một cái quả chơi đó là gì ạ à? đó là họ rũ họ bán ra rất mạnh thế khi họ bán ra rất mạnh ở và thậm chí bị gãy toàn bộ ở trong cái vùng gì ạ à? vùng hỗ trợ này chúng ta thấy là có hai cái gì ạ à? đây vùng này là vùng hỗ trợ tức là cổ phiếu gặp cái vùng hỗ trợ này thì có một lượng lớn tham gia vào ở phía trên này là vùng kháng cự và chúng ta thấy là trong một thời gian dài cổ phiếu nó chỉ đi quanh cái vùng hỗ trợ và kháng cự thôi ạ à. thế thì khi mà cổ phiếu bị rũ bỏ hay chúng ta gọi là pin à, cái pin này Dũng sẽ chia sẻ vào một cái video sau nhưng pin nó có ba dạng cơ ạ à. vậy nếu mà quá trình gãy bỏ rũ bỏ ở đây chúng ta gọi là rũ bỏ tức là một cái quá trình bán tháo ra một cái đợt rất là mạnh ở đây vậy nếu cái pin này bán khối lượng lớn so với S cái vùng test này này chúng ta thấy so với test này và so với cái cái SC này bán khối lượng lớn thì theo các bạn điều gì diễn ra tức là nếu quá trình bị gãy kênh đúng không gãy kênh bị gãy hỗ trợ mà nó lại bán ra khối lượng lớn thì điều gì diễn ra và chúng ta thấy nó rẻ chúng ta mua vào thì điều gì diễn ra thì lúc này cổ phiếu sẽ tiếp tục bị gãy nên nhiều trường hợp cổ phiếu cứ đi ngang như thế này mọi người bảo là cổ phiếu đang được tích lũy đúng không ạ đúng không ạ có phải là cổ phiếu cứ đi ngang như này chúng ta cứ nói là tích lũy đúng không có phải đấy không ạ nhưng thực tế là đi ngang như này thì thực nhiều trường hợp nó chính là lại là phân phối và trong trường hợp phân phối thì chúng ta chỉ kiểm tra luôn ở trong cái phơi trình pin này nó bị bán ra mạnh với khối lượng lớn thì cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm tiếp các bạn thấy không ạ cổ phiếu sẽ giảm tiếp đấy là trường hợp thứ nhất vậy nếu mà trong trường hợp gãy cách mà nó không có khối lượng thì sao Thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nó bị gãy cái kênh này này nó gãy cái vùng kháng cự này nó hỗ trợ à, xin lỗi ạ mà ấy không có ai bán ra không ai bán ra cả thì chứng tỏ là gì ạ lượng cung trên thị trường đã gì ạ đã được thu gom hết đúng không chúng ta thì để cạnh bao nhiêu anh chị em đã hiểu cái điều này có thể comment cho dũng số 5 đúng không ạ tức là nếu mà trong trường hợp mà nếu bây giờ cổ phiếu bị gãy cái cái cái kênh cái vùng hỗ trợ cái vùng chúng ta gọi là vùng hỗ trợ ở phía dưới này, này ở trên là kháng cự mà ở dưới là gì ạ à? đó là vùng hỗ trợ thì nếu nó bị gãy mà nó lại không có khối lượng đúng không nó không có khối lượng tức là không ai bán ra cả thì nó là gì ạ bây giờ bán ra rồi gãy rồi gãy kênh rồi thì mà cổ phiếu nó lại gì ạ không ai bán ra không ai bán ra tức là nó hết nguồn cung rồi thì lúc này cổ phiếu bắt đầu nó có xu hướng hồi và sau khi hồi để để gì ạ đấy thế thì ở đây chúng ta sẽ hiểu rằng là theo các bạn là tích cực hay tiêu cực ạ à? nếu mà cái quá trình gãy kênh mà lại không ai bán ra đúng không gãy kênh chúng ta hiểu đơn giản này các bạn nhìn thấy những cổ phiếu bị gãy kênh mà không ai bán ra thì đó là ở trạng thái tích cực nhưng ở tích cực chúng ta chưa mua vội nhá các bạn nhỉ sau đó lại test lại lần nữa nó có quá trình kiểm tra lần nữa kiểm tra lượng cung lần nữa và ở đây chúng ta thấy là đã có xuất hiện đây là gì ạ à? số 9 này này đó là một cái phiên bứt phá đi lên với khối lượng lớn và chúng ta sẽ mua ở đây mua ở đây ạ à? mua ở đây này chúng ta sẽ tham gia mua ở đây vậy các bạn sẽ thì nhìn đấy là từ cái giai đoạn tích lũy AC này nếu chúng ta mua ở đây nó là cứ kéo lên lại giảm cứ kéo lên lại giảm và nó kéo lên trên đồ này một thời gian nó lại giảm nó làm cho chúng ta gì ạ à? mệt mỏi làm cho chúng ta gì ạ à? chán nản làm cho chúng ta gì ạ à? tiêu cực làm cho chúng ta mất phương hướng thì nếu chúng ta hiểu rõ được một cái cái quá trình tích lũy cổ phiếu đến vùng này bắt đầu xuất hiện gì ạ à? một cái phiên khối lượng lớn giá tăng mạnh thì bắt đầu gì ạ à? nó sẽ tăng rất là mạnh một số trường hợp thì nó test lại thì à, đây chúng ta là LPS LPS nó giống như một cái biên độ thu hẹp của gì ạ à? của cái mẫu hình biên biên độ thu hẹp của Mac Mini chúng ta sẽ nói về phần này sau ạ đó là một cái biên độ kéo lên biên độ nhỏ đúng không và đây là một cái quá trình đúng là GAC là quá trình bứt phá đi lên và sau đó cổ phiếu chúng ta thấy nó tăng như vũ bão nó tăng lên đến gì ạ à? có nhiều cổ phiếu nó tăng lên đến 50 phần trăm nó tăng lên đến 100 phần trăm từ một quá trình tích lũy như này đấy là trường hợp gì ạ à? trường hợp khối lượng nhỏ nó sẽ có một trường hợp khác nữa trường hợp khác nữa đó là gì ạ cái này chúng ta sẽ nói về sao ạ đó là nó giảm rất là mạnh sau cuối phiên kéo lên ạ nó giảm mạnh tức là rũ toàn bộ các nhà đầu tư bị kẹt ở vùng này có phải là các bạn khi mà chúng ta mua cổ phiếu ở đây chúng ta mua cổ phiếu ở vùng này đúng không chúng ta bị nếu mà bây giờ lên lên đây chúng ta bán thì có phải khi nó bị gãy kênh chúng ta bị lỗ chúng ta bán không ạ bao anh chị em đã thấy rằng là nếu bình thường chúng ta mua cổ phiếu giá 50 sau đó nó lên 60 chúng ta không bán nhưng bây giờ cổ phiếu nó về 48 chúng lại bán có bao nhiêu chúng ta đã đã từng như vậy không ạ tức là cổ phiếu lên 50 từ 50 lên 60 chúng ta không bán nhưng nếu cổ phiếu về về bao nhiêu ạ à? 50 48 chúng ta lại bán ra tức là lúc này chúng ta thấy là rõ ràng thay vì cổ phiếu đang có lãi thì chúng ta không bán ra nhưng có nhiều lúc là cổ phiếu nó để về cái vùng này chúng ta bán ra nếu chúng ta hiểu rõ về tâm lý của chúng ta thì chúng ta biết rằng là những cái vùng chúng ta bắt đáy như này chúng ta đang gì ạ thì khi chúng ta bắt đáy này lên đến vùng này chúng ta có lãi nhưng khi mà cổ phiếu bị pin này nó bị gì ạ à? nó lại bị gãy toàn bộ và đến vùng này chúng ta bị lỗ rồi thì chúng ta bán ra và khi chúng ta bán ra thì thường thì sau khi cổ phiếu nó hồi và nó test lại thì lúc này giá cổ phiếu nó cao rồi đúng không ạ nó cao hơn so cái cổ phiếu ở vùng này lúc này chúng ta làm sao chúng ta không không giữ cổ phiếu nữa và cổ phiếu bắt đầu bước vào chu kỳ tăng đấy là bao nhiêu bạn đã hiểu được cái phần này có thể comment cho dũng số 10 đúng không ạ nếu chúng ta hiểu được cái phần VSA này bởi vì đây là một cái chương trình Dũng nghĩ rằng là chúng ta sẽ được đào tạo mang tính chất là kiến thức à, cơ sở để chúng ta nắm rõ được quá trình tích lũy phân phối cổ phiếu ra sao à, chúng ta lấy một ví dụ đấy ạ nếu các bạn nhà mình ạ nếu ai chưa nắm rõ thì có thể comment cho Dũng à, à, số 0 cũng được để Dũng biết rằng là các bạn chưa nắm rõ được thì ở đây chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ à, đơn giản chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái quá trình này đây là một quá trình uh, chúng ta thấy là đã có một lượng lớn tiền tham gia vào ở đây nhưng tuy nhiên thì lượng tiền lớn tham gia ở đây đúng không ạ chúng ta nhìn thấy rằng là đây là quá trình SP và nó bán rất thảm không ạ chúng ta thấy là nó, nó giảm thảm không ạ đây là quá trình bán rất là mạnh bán cực kỳ là mạnh bán liên tục bán liên tục và nhiều hôm nó giảm như này chúng ta hoảng loạn đúng không ạ và chúng ta thấy là một cái quá trình kéo lên đầu tiên với khối lượng lớn đúng không chúng ta nhìn được đây là chính là gì ạ khi mà kéo lên khối lượng lớn đây chính là vùng SC ở phía trên này chúng ta là vùng kháng cự đúng không phía dưới này cái đường màu đỏ này chúng ta gọi là hỗ trợ sau khi chúng ta thấy là một lượng lớn tiền tham gia vào thì cổ phiếu bắt đầu nó hồi phục khi quá trình hồi phục nó gì ạ à? nó bị cái vùng cản phía trên này nó lại tiếp tục test lại test lại vùng đáy này khi test lại vùng đáy này thì chúng ta thấy là khối lượng của nó thì à, nó đang thấp hơn so với gì ạ à? so với vùng này cho nên nó đang thấp hơn so với này nhưng suy khi vì gì ạ à, nhà đầu tư tổ chức họ vẫn còn để đo lường xem là liệu nó đã gì ạ à, cạn cung thì bắt đầu họ kéo lên họ kéo lên thì một lượng lớn các cổ phiếu người ta bị thua lỗ đây họ lại bán ra và tiếp tục họ lại test lại và chúng ta nhìn thấy test lại ở đây thì khối lượng bắt đầu nhỏ rồi ạ à, đúng không ạ chúng ta nhìn thấy khối lượng nhỏ chưa ạ khối lượng nhỏ rồi đúng không khi mà khối lượng nhỏ rồi và điều gì diễn ra họ lại tiếp tục kéo lên và khi họ kéo lên thì họ thấy là cái lực ở đây họ vẫn thấy rằng mọi người vẫn bán ra rất là lớn và họ sẽ chơi một cái trò chơi rất là hay thú vị đó là họ sẽ rũ gãy toàn bộ cái kênh đây chúng ta này đây là cái, cái kênh vùng hỗ trợ đây là những vùng hỗ trợ rất là cứng ở đây những cái vùng test cung ở đây và chúng ta thấy là bắt đầu rũ khi mà quá trình rũ ở đây chúng ta gọi là đây là một quá trình pin rũ toàn bộ các nhà đầu tư bèo bám ở đây và quá trình gãy ở đây thì chúng ta gọi cái này là quá trình pin tức là kéo sâu xuống và bật lên ở đây khi quá trình kéo pin ở đây thì cổ phiếu có thể chưa lên ngay và nó sẽ quá trình gì ạ kiểm tra một lần nữa vậy chúng ta nếu chúng ta nhìn ở đây ạ sau khi nó kéo lên nó kiểm tra lần nữa chúng ta đang thấy điều gì diễn ra ở đây ạ anh em thấy điều gì diễn ra ở đây ạ không ai bán ra nó về vùng đáy này lúc trước thì có một lượng lớn bán ra bởi vì những nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây nhưng lúc này họ kiểm tra thấy không ai bán ra nữa thì lúc này bắt đầu họ sẽ kéo lên và cổ phiếu bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng vậy nếu chúng ta mua ở đây mua ở đây mua ở đây thậm chí là mua ở đây thì rõ ràng chúng ta mất rất nhiều thời gian rất nhiều chi phí cơ hội cho một cổ phiếu và khi chúng ta gì ạ à, mất rất nhiều chi phí cơ hội rõ ràng là gì ạ à, có một số trường hợp cổ phiếu nó đến vùng này nó giảm rất là sâu nữa và nó gãy kênh và chúng ta thấy là ở ngoài kia thì lượng nhà đầu tư chúng ta sẽ thấy là rất nhiều nhà đầu tư chẳng hiểu thế nào là tích lũy chẳng hiểu nào là phân phối cả cứ thấy cổ phiếu đi ngang gọi là tích lũy cứ thấy cổ phiếu gì ạ à, đi ngang thì chúng ta đưa ra một, một gì ạ à, một cái uh, kết luận và chúng ta sẽ còn này ạ à, một số các mô hình tích lũy nữa vào buổi sau Dũng sẽ tiếp tục phân tích cho chúng ta một số cái mô hình tích lũy đây nó chỉ là một cái mô hình uh, về cụ thể đấy ạ à. chúng ta sẽ lấy một uh, vài ví dụ à, chẳng hạn như là chúng ta sẽ lấy một vài ví dụ đây ạ à, các bạn có thể nhìn thấy một cái cổ phiếu SHB chúng ta nhìn thấy cổ phiếu SB ạ quá trình tích lũy nó dài không ạ Đấy, đây là quá trình để rũ bỏ sau khi rũ bỏ ở quá trình SC đúng không đây là quá trình gì ạ ở phía trước này đúng không là quá trình hỗ trợ đầu tiên SC sau đó quá trình này nó lại tiếp tục kéo rũ bỏ tiếp tục rũ bỏ test lại thậm chí là test lại rất là nhiều lần ở đây sau khi test lại nhiều lần đây thì nó xuất hiện một cái quá trình rũ toàn bộ cái kênh này với khối lượng thấp sau khi nó rũ bộ toàn bộ cái kênh này khối lượng thấp thì nó kiểm tra một lần nữa và đây chính là cái điểm mua đầu tiên cổ phiếu này sau khi nó điểm mua đầu tiên cổ phiếu này đúng không ạ thì cổ phiếu này nó tiếp tục nó kéo lên vượt đỉnh và nó hình thành ở đây chỗ đã là LPS à, LPS nó là gì ạ đây là gọi là LPS LPS là một cái quá trình à, tích lũy biến động ở biên độ hẹp khi mà cổ phiếu Bixi biến độ ở biên độ hẹp thì bắt đầu nó bước vào một chu kỳ tăng nữa và đó là trong những yếu tố à, chúng ta cũng có thể thấy những cái cổ phiếu dạng đây như này chúng ta thấy là một cái quá trình tích lũy rất là dài thường thì chúng ta cứ mua ở đỉnh mua đỉnh thì nó lại giảm và chúng ta cứ đợi vượt đỉnh nó lại giảm và chúng ta thấy là mỗi quá trình giảm này chúng ta đã tốn rất nhiều công sức tiền của nhưng chúng ta nhìn thấy ở đây ạ sau khi giảm đến vùng này chúng ta thấy là gì ạ nó bị rũ bỏ đấy ạ rũ bỏ toàn bộ cái vùng hỗ trợ cho nên là tất cả sau những lần test như này sau những lần test như này thì nó rũ bỏ toàn bộ cái lần hỗ trợ như này rũ hết khi mà rũ hết xong rồi ạ thì chúng ta thấy là nó test lại và chúng ta có điểm mua sớm ở đây và chúng ta có điểm mua thêm ở đây và cổ phiếu có thể nó sẽ tạo ra một quá trình tăng rất mạnh đấy là những cái gì mà chúng ta có thể thấy được là à, chúng ta có thể nhìn vào rất nhiều các chu kỳ khác nhau như là việc công banh chúng ta cũng thấy rằng nó cũng có một những cái đợt rũ bỏ ở đây đây chúng ta nhìn này đây à, chúng ta thấy là đây, sau khi một cái quá trình rũ test cung test tiếp kéo lên ạ à, và nó phải cần phải rũ bỏ rũ bỏ gãy toàn bộ cái kênh bằng một cái quá trình pin sau khi pin xong thì chúng ta thấy là cổ phiếu vẫn chưa lên ngay nó có những cái quá trình test nó có những cái quá trình kiểm tra à, rất nhiều lần kiểm tra và chúng này chúng ta mua ở cái vùng này sau khi nó hoàn thành thì lúc này cổ phiếu sẽ để bước vào một chu kỳ tăng và chúng ta thấy rằng là khi chúng ta mua cổ phiếu bước vào một cái quá trình sau khi test thì chúng ta thấy là cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh một số bạn có hỏi rằng là vậy những cái cổ phiếu như MBB những cổ phiếu Techcombank ngoài vài cổ phiếu khác có lên được không có test cung hay không nó sẽ kịch bản như nào thì chúng ta sẽ học vào buổi sau bởi vì buổi sau chúng ta sẽ có những kịch bản về những cổ phiếu tích lũy ở trên nền cao đây là cổ phiếu đang ở tích lũy trên gì ạ à? cái nền xuống giảm còn cổ phiếu tích lũy trên nền cao là những cổ phiếu nó sẽ gì ạ à? nó có sự khác biệt hơn nên uh, dũng biết rằng là đây là những kiến thức căn bản dành cho các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư uh, muốn hiểu rõ về phân tích kỹ thuật muốn hiểu rõ về quá trình tích lũy ra sao à, và các bạn có thể thấy rằng là à, chúng ta không thể mua cổ phiếu mang tính chất bừa bãi được à, khi các bạn học cái điều này thì các bạn sẽ thấy ở ngoài kia ai nói là cổ phiếu tích lũy ai nói cổ phiếu phân phối chúng ta sẽ biết ngay và chúng ta sẽ thấy là ai có thể thấy rằng là những cái điều gì mà chúng ta thấy tào lao những cái điều gì mà chúng ta thấy rằng là nó không đúng thì chúng ta có thể phân biệt ra để, để thoát ra khỏi cổ phiếu để thoát ra cái khỏi thị trường nếu mà trong trường hợp chúng ta biết rằng cổ phiếu đó nó không mang lại cái giá trị chúng ta à, hôm nay Dũng sẽ chia sẻ chúng ta đó là cổ phiếu tích lũy phần 1 và nếu mà à, có cơ hội thì ngày mai à, có cổ phiếu nào tích lũy tạo đáy Dũng sẽ làm một cái chủ đề à, về ứng dụng luôn và chúng ta có thể thấy rằng là khi chúng ta ứng dụng luôn Dũng sẽ đọc ạ nếu mà có thì Dũng sẽ làm một cái video về cái tạo đáy à, và cổ phiếu còn nếu thị trường thì ạ à, nó không có cổ phiếu như vậy thì rõ ràng là cũng không thể nào mang cái cổ phiếu cổ phiếu mà nó không tích lũy mà mình lại bảo nó tích lũy thì nó không đúng còn cổ phiếu mà tích lũy trên nền tảng đỉnh thì nó lại có một kịch bản khác nên cái điều này chúng ta sẽ phải học ở cái tích lũy trên đỉnh à, rất là mong được thì à, sự đồng hành của tất cả các bạn tất cả những anh chị em à, à tham gia cũng như là à, góp ý cho à, cái chương trình VSA trực chiến này bởi vì chương trình này Dũng muốn gì ạ à, phổ cập cho các nhà đầu tư cũng như là sẽ muốn cho chúng ta thấy là chúng ta ứng dụng mang tính chất là gì ạ thực tiễn vào thị trường chứng khoán Việt Nam ứng dụng vào thực tế trên thị trường chứng khoán à, các bạn cứ học đi ạ học một thời gian nữa khi mà Dũng phân tích kỹ về gì ạ về tích lũy thêm khoảng hai buổi nữa sau đó phân tích và phân phối hai buổi nữa thì lúc này chúng ta gì ạ đã có mấy công cụ để xem rằng thị trường gì ạ các cổ phiếu như là VIX, SAB những cổ phiếu khác nó đang tích lũy hay phân phối lúc đấy chúng ta sẽ có thể bóc tách ra đúng không bóc tách ra À, và chúng ta có thể biết rằng là cổ phiếu nó đang làm gì còn bây giờ chúng ta đang học về, về lý thuyết nên à, ứng dụng vào thực tế thì có phải thời gian nó có nó khá là dài nên là anh chị em thì à, hãy xem đi xem lại video này hãy xem đi xem lại video bởi vì video này là video Dũng tin chắc là rất là giá trị và nhớ đăng ký kênh của Dũng bởi vì à, tiếp tục ngày mai Dũng phát các bạn sẽ là những người sớm nhất để theo dõi trực tiếp từ những chia sẻ của Dũng à, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại vào video tiếp theo và nhớ đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh bởi vì ngày mai chúng ta lại tiếp tục gặp nhau bằng cái chủ đề à, tích lũy phần 2 và sau đó thì à, chúng ta sẽ có một cái chủ đề đó là chúng ta sẽ lôi tất cả những cái mẫu hình từ gì ạ à, tách tay cầm từ biên độ thu hẹp từ tất cả mọi thứ chúng ta sẽ ứng dụng vào chúng ta phân tích ra và khi chúng ta ứng dụng và phân tích ra thì chúng ta sẽ biết rằng là ở đâu là gì ạ cái phân pháp nào nó đúng phương pháp nào sai lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là à, wow, hóa ra là từ trước đến nay cái mô hình Tết tay cầm nó phải như vậy mô hình uh, biên độ thu hẹp nó phải như vậy chứ không phải là cứ nghe ngoài kia họ nói hay họ tào lao gì mà chúng ta không biết nó đúng thế nào đúng sai nên Dũng muốn rằng là để chúng ta nhận biết đúng hay sai thì các bạn cần phải theo dõi cái này bởi vì khi mà Dũng chia sẻ thì các bạn sẽ là những người hiểu rõ nhất về quá trình tích lũy quá trình phân phối một lần nữa xin cảm ơn à, các các bạn đã lắng nghe theo dõi cái video của Dũng và nhớ là để lại cái cái gì ạ những cái lời uh, cũng như là tin nhắn ở phần dưới cái ô chat bởi vì Dũng muốn rằng anh chị em học được cái điều gì hoặc là muốn Dũng uh, uh, chia sẻ thêm cái điều gì thì các bạn cần phải uh, comment ở phần dưới bởi vì Dũng không biết là các bạn đang cần gì hãy comment ở phần bên dưới comment cổ phiếu comment về những cái gì các bạn mong muốn để Dũng tiếp tục chia sẻ trong thời gian tới xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video theo à, chúc các bạn có một buổi tối năng lượng và xin cảm ơn rất nhiều